Hello, xin chào tất cả các bạn Không biết là bây giờ thì uh, các bạn của chị đã có mặt ở đây chưa nhở? Ngày hôm nay thì chị có một phần phát trực tiếp cùng với các em vào buổi chiều tối như thế này Không có mong muốn gì ngoài việc là tất cả các bạn sẽ lên cùng với chị tham gia trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Các bạn ơi Chị chào các bạn nha Ôi nhanh quá, đã được uh, gần 100 bạn rồi <laughs> Hello, xin chào Xin chào nào, gửi lời chào tới chị nào Ừ, như các em cũng đã nhìn thấy ở đây rồi Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập lại một xíu Về một trong những cái tác phẩm truyện ngắn trong năm nay là rất quan trọng đấy nhá Đó chính là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Chị biết là thời gian vừa rồi ấy Có nhiều bạn cũng kiểu bắt đầu thi thử này làm đề này thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều đề khác nhau về vợ chồng A Phủ đấy, đúng không? Mới thi thử xong mà nhiều bạn thi thử bài này thế Ok, <laughs> ôi, mi tu luôn à <laughs> Ok, ok, rồi, rồi, rồi, bình tĩnh nhở Thế nào, làm bài tốt chứ Làm bài tốt chứ mấy đứa Lại là bài nhạc cũ này hả chị, sao lại cũ Mỗi lần gặp chị phải là một lần mới mẻ lại cũ <laughs> Căn bản vì chị thích Chị cảm thấy là đôi khi cuộc đời nhiều muộn phiền và âu lo quá Thôi thì chúng mình cứ gác hết cái âu lo rồi sang một bên nhở Để chúng mình sống thật là trọn vẹn cho ngày hôm nay thôi Được không? <laughs> xin chào các bạn, xin chào Quỳnh Diệp, xin chào Hà Mốc, xin chào em Xin chào Vinh Hiển, xin chào các em rồi 300 bạn rồi đông quá Dạo này các em học đông quá làm chị đau tim quá <laughs> Nhiều đối thủ quá Mặc dù là chiều tối thế này mà các đối thủ cũng không đi nấu cơm à Hả? Các đối thủ không nấu cơm nước gì à mà vẫn lên đây thế này Ôi chiều nay vừa thi bài này xong Trời ơi Giá mà sớm hơn một chút xíu nhờ Ok xin chào Ôi lại Quỳnh Lưu Nghệ An mới thi thử à Ôi trời nhiều thế Nhiều thi thử kinh khủng luôn ấy Trời ơi Ok xin chào Hoài Thu nhá Xin chào em Đề là gì á bạn <laughs> Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu được với nhau được chưa Chúng mình bắt đầu cùng với nhau nhé Xin chào Bảo Châu Xin chào em Rồi ok Ôi cũng lại thi bài này luôn à Trời ơi, vợ chồng A Phủ giống như kiểu là là cái tác phẩm hot hit luôn đấy nhở Quá nhiều trường muốn đã thi thử bài này luôn Ok, xin chào Dung, xin chào em À, xin chào, ui cũng lại vừa thi thử xong luôn Trời ơi là trời À vừa nấu cơm vừa xem chị like à Thế à, ok <laughs> Gác lại hết âu lo cùng chị đi đến cuối con đường à Được, tốt Ủa <laughs> lại trúng bài này luôn à Trời ơi Tiếc ghê á Thật sự là như vậy Giá mà chị phát sớm hơn nhở <laughs> Thế thì phải chăm thi thử À quên Thế thì phải chăm xem phần phát trực tiếp của chị vào nhá Đồng ý không các bạn thân mến, như đã nói cùng với các em thì ngày hôm nay ấy chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu và đi gọi là ôn lại về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài được không nào? Không biết là gần 400 bạn đã có mặt ở đây chưa? Thế nhưng các em có biết không ạ? Đó chính là chị Hiên đã chính thức mở đăng ký khóa học 10 ngày rồi đấy. Không biết là các bạn đã biết đến khóa học 10 ngày siêu chất lượng của chị chưa? Trong 10 ngày đấy ấy, là chúng mình sẽ học tất cả mọi thứ giống như là một cái lộ trình để chúng ta tút lại từ A, B, C, D, X, Y, Z tất cả mọi thứ luôn để chúng mình sẵn sàng cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và chỉ có những cái khuyến mại tức là những cái ưu đãi đặc biệt ở trong tháng tư này thôi kết thúc tháng tư là sẽ không còn những cái ưu đãi đặc biệt đó nữa thế nên là chị rất hy vọng các em có thể nhanh chóng tìm hiểu về cái khóa học 10 ngày cuối đấy Bởi vì các em biết không, chị biết ấy là trong cái tuần cuối cùng là cái tuần đôi khi chính là cái tuần quyết định với chúng mình đấy. Nên chị hy vọng là sẽ được gặp các bạn ở trong cái khóa học này để chúng mình sẽ trở thành những cái chiến binh thật dũng cảm và hoàn thành siêu tốt luôn bài thi Trung học phổ thông quốc gia của chúng mình. Ở đây đã có những bạn nào là thành viên của khóa 10 ngày rồi giơ tay chị xem. Một cái khóa học thương hiệu của học văn chị Hiên đây. Nào, ai đã là thành viên của khóa 10 ngày rồi giơ tay chị Hiên xem nào. Chắc chắn luôn, một cái khóa học siêu đỉnh luôn, đỉnh của chóp luôn, chắc chắn là như vậy nhá. Không tin có thể hỏi lại các anh chị 2K1, 2K2. Nói chung là đỉnh của chóp luôn. <laughs> em lại mới thi bài này xong luôn đó. Trời ơi thương thật sự luôn đấy. Thương thật sự đấy mấy cái đứa này. Rồi. Thôi, có gì chúng mình sẽ hẹn nhau ở trong cái khóa học 10 ngày đấy nhá. Còn bây giờ thì phải quay trở lại đây nhá quay trở lại cùng với chị Muốn đăng ký khóa học 10 ngày để nhận ưu đãi trong tháng 4 này Duy nhất trong tháng 4 thôi Thì phải nhanh chóng nhắn tin cho các anh chị admin ngay Đừng có bỏ lỡ cơ hội 10 ngày cuối cùng để làm nên những điều kỳ diệu 10 ngày cuối cùng để chính thức bước vào cánh cửa đại học mà chúng ta mong muốn 10 ngày cuối cùng để chúng ta cùng với nhau đạt 8 cộng 9 cộng văn Cố gắng nhá, cha dụ Rồi nào bây giờ quay trở lại đây các bạn ơi, à đúng rồi, Khả My này <laughs> Ok ok, quay trở lại nhé Chúng ta có vợ chồng A Phủ Chúng mình có vợ chồng A Phủ đây là một trong số những chuyện ngắn vô cùng tiêu biểu của gì nhở? Của tác giả Tô Hoài. Đúng không? Các bạn ơi thôi, về Tô Hoài thì nói làm gì cho cho nó mệt nữa. Được không ạ? À? Cái này thì chắc chắn là về tác giả là các bạn đã nhớ hết tất cả các cái thông tin cần ghi nhớ rồi Đúng chưa ạ? Thêm một cái nữa chị muốn lưu ý cùng với các bạn ấy Đấy là khi mà học về tác giả nhá Thì các em phải nhớ nhá Là các em phải đi vào từ khóa biết chưa? Nhớ chưa? Nhớ là phải đi vào từ khóa biết chưa? Tức là gì? chúng mình sẽ học từ những cái từ khóa trước sau đó chúng ta sẽ tự ngồi và diễn giải lại thành một cái đoạn văn và diễn đạt thành một cái lời văn của chúng mình luôn được chưa ạ ví dụ nhà văn tô hoài là một trong số những nhà văn à viết có một cái sức sáng tạo vô cùng dồi dào và để lại một cái khối lượng tác phẩm cực kỳ đồ sộ đúng không ạ để lại một cái khối lượng tác phẩm cực kỳ đồ sộ được chưa nào rồi gì nữa không nhở các bạn nhở gì nữa không nhở À chúng mình cũng đồng thời thấy rằng là đây là một trong số những cái tác giả ấy mà có thể thấy rằng rất là yêu Hà Nội, rất là hiểu biết về Hà Nội và cũng có một cái khoảng không gian riêng nữa trong những sáng tác của mình bên cạnh sáng tác những cái tác phẩm cho thiếu nhi đúng không? Thì còn viết những cái tác phẩm gì nữa nhờ các bạn nhở? Viết về Tây Bắc nữa và cụ thể là chúng ta có một cái tập truyện cực kỳ nổi tiếng các bạn biết đúng không? Đó chính là tập truyện Tây Bắc và một trong số những cái tác phẩm tiêu biểu ở trong cái tập truyện Tây Bắc đó bao gồm ba truyện ngắn là Cứu đất cứu mường, Mường dơn và Vợ chồng A phủ thì chúng ta được học và được tìm hiểu về vợ chồng A phủ. Các em cũng biết rằng là đây là một trong số những cái tác phẩm được coi là thành quả đẹp trong chuyến đi thực tế dài 8 tháng của Tô Hoài vào năm 1952. Đúng không nào? Trong 8 tháng đó, Tô Hoài đã cùng sống, cùng sinh hoạt với những người dân ở trên mạn núi cao Tây Bắc và chính nơi đây đã để lại rất nhiều những cái kỷ niệm và tình cảm tốt đẹp ở trong ông. Thế nên ông mới tâm sự rằng là đất nước và con người miền Tây để thương để nhớ cho tôi nhiều quá. Và sau này, Tô Hoài đã thực sự trở lại với Tây Bắc bằng một cái tập truyện ngắn vô cùng xuất sắc này của mình. Đồng ý chưa nào? Xong nhá, đấy là nói về cả về tác giả và nói cả về hoàn cảnh sáng tác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trọng tâm vào cái những cái vấn đề chính trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ mà chúng ta cần phải đi tìm hiểu, đồng ý không? Các bạn sẽ thấy này, ở trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài thì cái mà chúng mình quan tâm nhất đó chính là nhân vật Mị. Nào, có ai ở đây đi thi mà mà mà bị hỏi vào phần khác ở trong bài này không? hay là chỉ hỏi về nhân vật mị thôi các em hay là chỉ hỏi về duy nhất là nhân vật mị thôi À thế à <laughs> Cảm ơn Tú Hip nhá Cảm ơn em Thường xuyên xem livestream à, Xem phần phát trực tiếp của chị nha Đồng ý không Các bạn ơi nào Có ai mà đi thi vào vợ chồng A Phủ Mà bị hỏi bởi Bị hỏi cái phần khác Ngoài nhân vật mị không đa số tất cả các bạn ở đây khi mà được hỏi ấy thì đều gì nhở đều là đều sẽ gặp những cái đề về nhân vật mị đúng không có thể là hỏi cụ thể về cái diễn biến tâm trạng của nhân vật đấy trong đêm mùa xuân hay là đêm mùa đông nhưng mà cũng có thể là cho một cái phân đoạn để chúng ta phải làm thêm một cái bước nữa đấy là chúng ta cần phải tư duy đúng không ạ xem là nó thuộc cái vùng kiến thức nền nào thì chúng ta mới viết trọng tâm vào phần đó được đúng chưa nào À phân tích con bò A Phủ làm mất à <laughs> Mấy cái đứa này lại bắt đầu gọi là Liên thiên rồi đấy nhá Lại bắt đầu liên thiên rồi đấy <laughs> Rồi đồng ý Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này Chúng ta sẽ có À rồi cảnh Cảnh bị bị trói là đêm mùa xuân đúng không Rồi ok tốt nhá Cảnh bị bị trói là đêm mùa xuân đấy Vẫn là đêm tình mùa xuân thôi Đúng chưa 2K2 đây ạ à. Xin chào em Sao lại bà cụ tứ cái gì đây Mấy cái đứa này liên tha liên thiên Thật đấy, trời ơi Này, không học đi ra để cho các bạn chăm chỉ học nhá Đỡ một đối thủ đỡ lác đấy nhá Rồi, đêm cởi trói à Ok, đấy thấy không Nói chung ấy, đây là cái vấn đề gọi là trọng tâm nhất là hỏi về nhân vật Mỹ. Đồng ý chưa? Nhưng mà các em ơi, phải lưu ý giúp chị một điều là khi mà các bạn học về nhân vật Mỹ ấy, thì các bạn nên xác định sẵn sàng cho mình một cái tiến trình nha. Được không ạ? À? Các bạn sẽ chú ý cho chị một cái tiến trình Tức là những cái ý chính về nhân vật này nha Rõ ràng các bạn sẽ thấy này Rõ ràng các bạn sẽ thấy này nếu như mà chúng ta cùng với nhau đi tìm hiểu về nhân vật Mỹ thì đương nhiên các em sẽ phải tìm hiểu về cách giới thiệu nhân vật này trước. Đúng chưa? Đây là cái đầu tiên mà các bạn cần phải tìm hiểu. Cái thứ hai, các bạn sẽ tìm hiểu về lai lịch ngoại hình của nhân vật này. Đúng không nào? lai lịch ngoại hình của nhân vật này. Được chưa ạ? Đồng ý không? Nhá. Tiếp tục, chúng ta sẽ có bắt đầu từ phân đoạn này này. Đây là một cái bước ngoặt ở trong cuộc đời của Mị này. Đó chính là bị bắt và trở thành trở thành cô con dâu gạt nợ không công. Cô con dâu gạt nợ cho nhà thống lý và từ đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là một chuỗi những cái bi kịch đã xảy ra và để rồi trong cái chuỗi bi kịch đấy chúng ta tìm thấy được một trong những cái vẻ đẹp rất đáng quý ở con người lao động đó chính là sức sống tiềm tàng được không ạ? Đó chính là sức sống tiềm tàng và cụ thể ở đây các bạn sẽ thấy nhá đó chính là sức sống tiềm tàng được thể hiện trong Đêm tình mùa xuân Và sức sống tiềm tàng được thể hiện trong Đêm đông cắt dây trói cho A à Phủ Đúng chưa nào? Đây chính là cái phần mà người ta hay hỏi đến nhất Đồng ý không ạ? Đây chính là phần mà người ta hay hỏi đến nhất Đồng ý không? Lưu ý giúp chị nhé thì bây giờ chị bắt đầu gợi ý cho các bạn cách học này nhá. Thật ra thì phân tích một cái nhân vật mà dựa vào cái việc người ta cho các bạn đoạn văn ấy, một cái trích đoạn ấy thì nó rất là đơn giản luôn ấy. Nó đơn giản ở chỗ là bản thân các bạn sẽ cảm thấy rằng là chúng ta có cái là bây giờ cái vùng này là nó thuộc về cái phần kiến thức nào, thuộc về cái nội dung nào là sẽ ok mà. Đúng chưa ạ? Nhá, lưu ý giúp chị. Lát quá. Ôi thế à? Trời, chắc do mảng đấy các bạn đợi một xíu xem nhá. Thương các em quá trời. Các bạn có xem được không? Các em có xem được không nhỉ Lát quá Hôm nay thì được 6 điểm bài này chị ơi Thế à Đương nhiên rồi học lại hết tất cả mọi thứ luôn Nhung nhá Các bạn ơi hết lác chưa hết lác chưa Buồn ghê á À <laughs> Cảm ơn Thùy Linh đã dành lời khen cho chị nhá Cảm ơn em Lác quá các bạn ơi Nào từ từ bình tĩnh lại một chút Đợi một chút Không đi đâu mà vội Được không ạ? Không đi đâu mà vội Chị Hiên vẫn ở đây Thì các bạn không có gì mà vội Cứ bình tĩnh nhá Ok, hết lag chưa? Xong chưa để để à, bên em không có trích đoạn <laughs> Không có trích đoạn thì mình lại làm theo kiểu không có trích đoạn Lo gì nhá Rồi, hết rồi đúng không? Ok, tốt Thì đây chị đang muốn nói với các bạn Và đang muốn nhấn mạnh với các bạn ấy Đấy là cái phần mà người ta hay hỏi nhất về chúng mình Một là đêm tình mùa xuân Và hai là đêm đông cắt dây chói cho A Phủ Đồng ý không ạ? Và Chị gọi đây là cái hành trình giải thoát để tìm lại cái sức sống tiềm tàng cho chính bản thân mình. Được không? Sức sống tiềm tàng. Sức sống tiềm tàng cho chính bản thân mình. Được không ạ? Đây nhá, ok chưa? Thế về cái cách giới thiệu nhân vật này thì chắc chị không cần phải nói lại nhiều Chị sẽ chỉ nhắc qua một chút xíu với các em thôi Các bạn sẽ thấy rằng Nhân vật mị của chúng mình được nhà văn Tô Hoài giới thiệu qua một đoạn văn trữ tình ngoại đề. Mà thật ra cái đoạn văn này nó không liên quan đến cái cốt truyện này lắm. Nhưng mà ở trong cái phần giới thiệu này ấy, cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là cái nhân vật này kiểu khác biệt lắm. Bởi vì bằng một cái đoạn văn chữ tình ngoại đề đầu tiên ai ở xa về, có việc đi qua nhà thống lý bá cha, thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Đấy là cái hình ảnh miêu tả về nhân vật này. Khi mà một cái cô gái trẻ trung xuân thì như thế, sao lại ở bên cạnh những vật vô tri vô giác thế nhở? Mà tại sao cảm giác những cái cô gái này cứ như là đang tan nhòa ra vào những cái vật vô tri vô giác như thế Và đặc biệt khi chú ý tới những cái hành động thì chúng ta thấy rằng Tâm trạng của cô gái này lúc nào cũng được thể hiện bằng một cái hành động đó là làm bất cứ việc gì là cũng cúi mặt thôi. Mà cúi mặt là mặt lúc nào cũng buồn rười rượi thôi. Thế thì người ta mới bắt đầu thắc mắc rằng là không biết có cái ẩn khuất gì ở sau cuộc đời số phận của cô gái này hay không Và cô gái này là ai thế? Thì hỏi ra mới biết rằng là giữa một cái căn nhà rộng và to, đẹp và hoành tráng, nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng Đúng không ạ? nhiều bạc nhiều nữ nhiều nhiều bạc nhiều nương nhiều thuốc phiện nhất làng như thế tại sao nhở à tại sao mà lại lại có lại có một cái cô gái trẻ xuân thì mà lại cứ gọi là thầm lặng như thế thì hỏi ra mới biết cô ấy không phải là con gái nhà thống lý Pá Cha. Cô ấy là Mị, là vợ của A Sử, là con dâu nhà thống lý Pá Cha. Nói đến đây là người ta cũng kiểu như là à, hiểu được một phần nào về cái số phận đoán định được cái số phận của cô mị này rồi đúng không ạ thấy được một cái sự đối lập rõ ràng một là giữa cái sự xuất hiện của nhân vật này đối lập với cái sự gì ạ? À giàu có đúng không ạ? Cái sự gọi là đông đúc ở nhà thống lý bá cha. Đáng lẽ sống giữa vinh hoa phú quý như thế người ta phải vui vẻ chứ. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À vẫn như thế nào? Chúng ta thấy rằng là bây giờ thì nhân vật này vẫn cứ sống cái cuộc đời như thế câm lặng Đúng chưa ạ? Rồi, tiếp tục nhé Lai lịch ngoại hình này Thì các bạn đều nhớ rằng Đây là một cái cô gái rất là xinh đẹp phải không ạ? Là một người con gái hờ mông Là một cô gái mèo Vừa xinh đẹp này vừa trẻ trung này, lại còn tài năng nữa, thổi lá hay như thổi sáo. Cứ mỗi lúc mà đặt một cái chiếc lá trên môi thôi là đã cất thành một cái bản tình ca yêu đời rồi. Và đó là lý do tại sao mà Mị được rất nhiều chàng trai theo đuổi. À, các chàng trai cứ đi theo cô gái này từ núi này sang núi khác nhá. Rồi thì có một cái chi tiết cực kỳ đắt giá các bạn lưu ý giúp cho chị. Đó chính là gì nhở? Đó chính là trai đến đứng nhẵn chân vách đầu buồng bị nằm Tức là được rất nhiều chàng trai theo đuổi Thêm vào đấy ấy thì các bạn cũng có thể chú ý giúp cho chị đó chính là Đối với nhân vật này thì nhân vật này cũng đang có một cái tình yêu đẹp rồi Đúng không ạ? Nhân vật này cũng đang có một cái tình yêu đẹp với tất cả những cái gì Mỹ có, đương nhiên hứa hẹn về tương lai của Mỹ phải hạnh phúc chứ. Chắc chắn là hạnh Mỹ sẽ hạnh phúc rồi, đúng không? Nhưng mà có lẽ là có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần Hay là trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng được không ạ? À? Nguyễn Du đã từng nói như thế về Thúy Kiều Cũng là một người con gái mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành Một người con gái tài sắc vẹn toàn Đúng chưa ạ? Và chúng mình có thể thấy ở đây, đây cũng là một cái cô gái xinh đẹp cũng được coi là một bông hoa của núi rừng Tây Bắc. Đúng chưa ạ? Thế nhưng mà vừa chỉ vì một cái gì ạ? Chỉ vì một cái món nợ thôi. Chỉ vì một cái món nợ mà cái món nợ này không phải là mị vay nợ. Nhá. Không phải là mị vay nợ mà là gì? Đây là cái món nợ từ ngày mà cha mẹ bị cưới nhau nhưng mà không có tiền Thì mới vay gì ạ? À thì mới vay của nhà thống lý một gì ạ? Một số tiền nhưng mà mỗi năm trả lại bằng một lương ngô Thế nhưng mà cứ trả mãi trả mãi đến khi mẹ của Mỹ mà chết đi rồi Cũng không có đủ tiền để trả nữa Có nghĩa là sao ạ? Đây là một cái món nợ truyền kiếp và món nợ tiền kiếp được không ạ? Món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp đấy. Và đồng thời chúng mình cũng thấy rằng là gì? Đồng thời là chúng mình cũng thấy rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ vì một cái món nợ như thế này Ngay từ khi mà Mỹ xuất hiện trên cuộc đời này là Mỹ đã mang trong mình và gánh trong mình cái món nợ đó rồi Và Mỹ trở thành một cái món hàng Món hàng đem ra để trao đổi Bởi vì nhà thống lý Pá Cha nhìn thấy Mỹ lớn lên xinh đẹp Mới ngỏ ý rằng là bây giờ mày gả con mị cho thằng A Sử nhà tao Thì tao sẽ gạt nợ cho Nhưng mà mị không có nghe Và mị khóc, mị quỳ, mị xin cha là cứ để cho con ở nhà con làm Rồi con sẽ trả nợ thay cho cha nhưng mà cuối cùng thì một cái sự thật vô cùng đau đớn đã được nhà văn Tô Hoài phơi bày. Đó chính là dựa trên ban đầu là một cái phong tục vô cùng tốt đẹp nhá. Đó là cái phong tục gọi là gì ạ? À cướp vợ ấy, rất là tốt đẹp đúng không ạ? Xuất phát từ cái việc là nhiều người mong muốn là đôi trai gái yêu nhau có thể đến được với nhau Thế nhưng mà cuối cùng chỉ vì cái phong tục đó đúng không ạ? Bắt nguồn từ cái phong tục đó mà thằng A Sử nó đã lừa bắt Mị. Nó biết người yêu của Mị có đeo nhẫn ở cái ngón tay đó đúng không ạ? Và sau đó thì Mị cứ tưởng đó là người yêu mình nên đã tháo cái tấm vách ra và cuối cùng là bị nó bắt mang về nhà nó cúng trình ma nhà nó. Mà các em cũng biết rằng là đàn bà con gái ở trên Hồng Ngài ấy và đặc biệt là chúng ta cũng thấy rằng là những cái người con gái ở mạn núi cao Tây Bắc ở trong những cái dân tộc ấy thì họ luôn luôn nghĩ một điều rằng là nếu như đã bị bắt về cúng trình ma rồi thì có chết cũng sẽ là con ma của cái nhà này thôi. Thế nên cũng sẽ không chạy được đi đâu cả. Và từ đó thì cuộc đời bất hạnh của mình của Mỹ chính thức bắt đầu. Có thể thấy rằng từ khi trở thành cô con dâu gạt nợ của nhà thống lý bá cha, cái phản ứng đầu tiên của Mỹ là đêm nào Mỹ cũng khóc May mắn là lúc đó Mị còn có phản ứng các bạn ạ May mắn là lúc đó Mị còn có cái phản ứng Tức là Mị biết yêu, biết ghét, biết phẫn nộ Mị biết khóc khi mà cảm thấy cuộc đời của mình quá bế tắc Thế nhưng mà sau dần ấy Có một lần cầm lá ngón về xin cha đi chết xong Thì cha mới bảo bây giờ mà mày chết thì chắc là cha cũng chết thì Mị mới quyết định là quay lại cái cuộc sống đó và kể từ đó là Mị cứ sống một cái cuộc sống âm thầm và lùi lũi như một con rùa đằng sau xó cửa. Hãy lưu ý giúp chị một điều rằng là gì ạ? Đối với nhân vật này khi trở thành cô con dâu gạt nợ của nhà thống lý Bá Cha thì đồng nghĩa với việc là nhân vật này thứ nhất bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo. Được không ạ? À con trâu con ngựa ở nhà thống lý Bá Cha buổi đêm chúng nó còn có thời gian để đứng Để nhai lại cỏ để gãi chân Chứ còn đàn bà con gái nhà này thì làm việc ngày này qua ngày khác Tháng này qua tháng khác không lúc nào là ngơi tay cả Đúng chưa ạ? Bóc lột sức lao động hay còn gọi là bóc lột về thể xác một cách tàn bạo và đã như vậy, cái những cái đớn đau về thể xác ấy, người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành. Thế nhưng cái điều kinh khủng hơn mà nhà thống lý Pá Cha đã tạo ra và đè nén những người đàn bà Hồng Ngài, đó là gì ạ? Đó là cái sự trà đạp về tinh thần. Và chính từ cái sự trà đạp về tinh thần này đã khiến cho cô Mỹ từ một cái cô gái rất là yêu đời, phơi phới tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, cuối cùng lại trở thành một con rùa đằng sau xó cửa sống âm thầm lùi lũi như một chiếc bóng và không muốn nói năng cũng không muốn suy nghĩ gì cả được không ạ à? có thể thấy rằng điều này được biểu hiện rõ nhất qua căn buồng của Mỹ Nam đây là chi tiết vô cùng đắt giá mà nhà văn Tô Hoài đã xây dựng ở trong tác phẩm của mình chúng ta có thể thấy căn buồng bị nằm. Đây là một căn buồng kín mít, chỉ có đúng một cái cửa sổ bằng lỗ vuông bằng bàn tay. Và mị cứ ngồi ở trong giường đấy và mị trông ra thôi. Mị cũng chẳng biết đấy là sương hay là nắng, chẳng biết là ban ngày hay ban đêm. Chúng ta ngỡ rằng là nghĩ đến một cái căn phòng tân hôn, đặc biệt là của đôi vợ chồng trẻ, thì bao giờ cũng phải là một cái căn phòng ấm áp tràn ngập ánh sáng. Thế nhưng mà cái mà nhà thống lý Pá Cha đã tạo ra cho Mị đó giống như là một cái lô cốt ấy nó giống như là một cái ngục thất trần gian ấy nó giống như là một cái ngôi mộ nổi ấy chứ nó không phải là một căn phòng tân hôn và mị đã bị trói buộc cuộc đời của mình của mị ở đó đã bị trói buộc cuộc đời và mị không còn nghĩ mảy may đến những cái điều phía trước nữa không còn tinh thần để sống nữa bây giờ cứ chỉ để cho thời gian trôi qua như thế thôi được không ạ à? đồng ý không nào các bạn ơi, các em thảo luận gì mà nhiều thế? Trong lúc mà chị uh, trong lúc mà chị đang giảng các em thảo luận gì mà nhiều thế? Hả? Các em đang thảo luận gì mà nhiều thế? Hả? Không muốn nghe giảng nữa à hay sao? Mà thảo luận nhiều thế? Chị thì đang rất là chăm chú, đang rất là nhiệt huyết, đang rất là muốn chia sẻ càng nhiều thứ càng tốt nhưng mà các bạn thì cứ thế nào ấy? Các em cứ nói cái chuyện gì ấy, chị chả hiểu. Hả? Thế nào đấy? Sao? Tình hình thế nào nhỉ? Ổn không? Hả? Tình hình thế nào? Ổn không? Rồi, còn đến chuẩn bị đến cái quan trọng là đêm tình mùa xuân và đêm đông đây. Còn cái quan trọng là đêm tình mùa xuân và đêm đông đây. Nhưng mà thôi, chắc là tình hình là hôm nay không nói tiếp nữa bởi vì đang thấy là các bạn đang nói chuyện nhiều quá mà chị chị không thích. Trong cái lúc mà chị đang giảng các bạn nói chuyện hoài, nói nhiều kinh khủng khiếp luôn. Nhá. Tình hình là như thế Nào các bạn Nào Các em Tình hình thế nào Thôi để buổi sau nhá Để buổi sau nhỉ <laughs> Để buổi sau chứ <laughs> Ôi thôi chị ơi như nào <laughs> Chị phải bảo ôi thôi các em ơi chứ Sao để bảo ôi thôi chị ơi là như nào Hả Ổn gì? Chị chả thấy ổn gì Chị thấy các bạn cứ nói liên thiên Chị chả thấy ổn gì cả <laughs> Chị thấy ổn đâu Quan trọng là chị phải thấy ổn chứ <laughs> Tiếp đi chị em mới vào à <laughs> Thương ghê mới vào nhưng mà bây giờ sắp kết thúc rồi Giải tiếp đi chị ơi Các em biết lịch phát trực tiếp của chị chưa? Các em đã có lịch phát trực tiếp của chị chưa? Đang hay nhở thì lại đứt dây đàn đúng không? Đang hay thì đứt dây đàn à? Tại vì chị thấy các em không có tập trung Trong khi chị đang rất là tập trung Thì các em có đâu có tập trung đâu Chị còn phải gạt sang chị không đọc bình luận các bạn nữa Em xỉu quá Chị đây còn chẳng xỉu thôi đây này Nữa là các em <laughs> Được không? Đồng ý không? Giải tiếp đi chị ạ à. Thôi chị sẽ chỉ nói qua một chút cái phần này Để các bạn chú ý giúp cho chị nhé Đấy là à, Chúng ta thấy rằng là khi mà nói về Một cái hành trình giải thoát ấy Hay nói cách khác là chúng ta đang nói về Một cái cuộc gọi là đấu tranh để giành lại cái vẻ đẹp tâm hồn của chính mình đó chính là sức sống tiềm tàng thì các bạn sẽ thấy rằng nhân vật này đã phải trải qua hai cái phân đoạn rất là quan trọng Trước đấy thì cô Mỹ cô ấy cũng đã có cái sự phản kháng rồi Các bạn đều biết đúng không Cô ấy cầm lá ngón về xin cha đi chết Đúng, đấy là cái sự phản kháng rồi Đúng không ạ Thế nhưng mà nó không rõ ràng Cho đến đêm tình mùa xuân và đêm đông thì ở trong đêm tình mùa xuân và đêm đông này ấy, các bạn phải hết sức lưu ý giúp cho chị. Đó chính là nếu như ở trong đêm tình mùa xuân sẽ luôn luôn có những tác nhân tác động nhé bởi vì chúng ta thường nói với nhau rằng là sức sống tiềm tàng chính xác là cái khả năng sống tiềm ẩn bên trong của con người. Thế nhưng mà rõ ràng là nếu như mà bản thân chúng ta không gặp một cái điều kiện hay không gặp một cái cơ hội ấy thì chắc chắn là nó sẽ không thể phát huy được cái đó. Đúng không? nhá. Thế thì ở trong đêm tình mùa xuân này các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị về ba cái tác nhân tác động. Đó chính là mùa xuân, đó chính là men rượu và đó chính là tiếng sáo. Đồng ý chưa? Ba tác nhân nhá. Mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Đồng ý chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị trong mùa xuân này Các bạn sẽ giúp chị phát hiện xem khung cảnh thiên nhiên thay đổi ra sao Đồng ý chưa? khung cảnh thiên nhiên thay đổi ra sao cái thứ hai là gì ạ? Khung cảnh con người thay đổi như thế nào trong mùa xuân Và chính cái này đã tác động đến cô Mị đầu tiên nhá Cái thứ hai là men rượu được không ạ? À? Thì Mị đã có một cái hành động nổi loạn như thế nào? Đó là chi tiết Mị uống rượu nhưng uống ực từng bát Người ta uống rượu để quên Còn Mị uống rượu vừa để quên vừa để nhớ Chí Phèo cũng rất nhiều lần uống rượu Và cái lần anh ta uống rượu mà để lại ấn tượng nhiều nhất Có lẽ là cái lần mà bị Thị Nở gọi là đóng cửa cái tình yêu đó lại Đúng không? Khi mà anh ta gặp phải bi kịch tình yêu Khi mà Thị Nở ruồng bỏ anh ta Thì anh ta cũng tìm đến rượu Anh ta tìm đến rượu cũng với mục đích để quên Nhưng mà chả hiểu sao Mình càng uống rượu vào thì cái hơi cháo hành nó lại thoang thoảng về Và càng nhớ và chính cái điều đấy đã khiến cho cái con quỷ dữ của làng Vũ Đại phải ôm mặt và khóc rưng rức cơ mà. Đúng chưa nào? Thì cô Mị này cô ấy cũng uống rượu. Chính cái men rượu là một trong những cái tác nhân dẫn tới một loạt những cái hành động nổi loạn sau này. Uống rượu để quên, quên đi hiện tại. Nhớ, nhớ về quá khứ. Đồng ý không? Nhá. Rồi sau đó là tiếng sáo. Đây là một cái chi tiết trở đi trở lại trong cái đêm tình mùa xuân này Và cũng là cái gì ạ? À và cũng là chúng ta thấy rằng đây cũng chính là cái tác nhân xuất hiện từ đầu đến cuối trong đêm tình mùa xuân và ảnh hưởng đến nhân vật này nhiều nhất. Tại sao lại lựa chọn tiếng sáo mà không phải là một cái chi tiết khác? Chúng ta thấy rằng tiếng sáo ở đây chính là biểu tượng cho tình yêu tuổi trẻ, biểu tượng cho văn hóa vùng cao. Tiếng sáo ở đây chính là biểu tượng cho tuổi xuân, cho niềm khao khát sống của Mỹ. Đúng không ạ? Tiếng sáo biểu tượng cho tình yêu Và bởi vì tiếng sáo mang trong mình nhiều cái ý nghĩa lớn lao như thế Đúng không? Nhá Rồi, vì bởi vì là gì ạ? Bởi vì là mang cho mình trong mình nhiều cái ý nghĩa lớn lao như thế Thế nên là chúng ta có thể thấy rằng là tiếng sáo này đã như thế nào ạ? Ảnh hưởng đến Mị từ xa, vọng lại gần, rồi đi vào trong tâm trí của Mị, đi vào trong tâm hồn của Mị. Được không ạ? Lại lác rồi à? Hả? Lại lác rồi à? Thế thì hãy tập trung giúp chị là có ba cái tác nhân này nhá. Có ba tác nhân này ở trong đây. Được chưa? Lại lác rồi. Trời ơi, lác hoài á. Lại lag à Các em Ơ gì mà ơ Có đang xem được không Có đang xem được không nhở Có đang xem được không nhở <laughs> Đúng rồi Chị đang lấy ví dụ về về trí phèo Để để ấy mà Đâu à Rồi ok Thôi Thôi nhá Hôm nay tạm dừng tại đây nhở Buổi sau nói tiếp nhá Ngày hôm nay thì dù sao cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi nếu như mà ai mà có đề nghị là yêu cầu chị Hiên phát trực tiếp tiếp Thì nhớ nhắn nhá <laughs> Còn tạm dừng thôi nhá Nó bị mờ à Thương thật sự luôn đấy Chị thương chị ấy nhá Cũng thương cả các em nữa <laughs> Nhá Thôi buổi sau phát tiếp đi Hôm nay đến đây thôi Đang nói vậy à, gọi là một chút chút cho vui thôi chứ còn Còn à, quan trọng ấy Là dù như thế nào Cũng phải tìm hiểu và đăng ký khóa học 10 ngày cùng với chị nhá Được không? Còn đêm đông thì chú ý hai hai tác nhân nhé Một là bếp lửa nhé Một là bếp lửa Và hai là giọt nước mắt của A Phủ nhé Giọt nước mắt của A Phủ Ok nhá Chốt là như thế nhá Các em mà mà thích thì buổi tới chị lại phát lo gì nhở không có gì phải lo cả chị vẫn ở đây <laughs> cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi tối buổi chiều tối ngày hôm nay máy của chị sắp hết pin rồi Hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé Và có gì thì nhớ nhắn tin cho chị nhé Rồi, ok. Cảm ơn các em và chúc các bạn một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ và ấm áp nhé Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. <laughs>